khi mà bạn đi thuê nhà thì bạn cần phải xem xét tổng thể xem là có cái chỗ nào cần phải sửa hay không à, và những cái chỗ sửa chữa nhỏ thôi à, hoặc là những cái chỗ mà nó bị à, nếu mà sửa chữa lớn thì bạn phải yêu cầu chủ nhà họ sẽ sửa cho bạn còn nếu sửa chữa nhỏ thì mình sẽ um, vừa dựa vào cái à, yếu tố đó để mình có thể là à, xin phép chủ nhà cái thời gian để mình có thể là à, sớm phớt lại hay là cải tạo ở những cái vị trí nào đó cho phù hợp với công việc của bạn ha thì à, khi mà đàm phán xong cái thời gian à, và giá cả ha, thì bạn hãy đàm phán xin thời gian giữa à, bạn à, tìm ra cái lý do hợp lý để mà có thể là xin thêm cái à, cái thời gian mà để sửa chữa ví dụ một hai tháng nếu mà bạn à, thuê dài hạn cả 10 năm năm bảy năm thì cái việc mà xin một hai tháng thì nó cũng không là vấn đề ha nhưng mà cái việc mà là ít nhất bạn phải xin được một tháng ha tôi nói là ít nhất bạn xin được một tháng thì uh, có thể là bạn sẽ không cần sửa chữa hết cái thời gian đó nhưng mà là khi mà bạn có cái thời gian để sửa chữa như vậy bạn sẽ tận dụng cái thời gian đó để bạn có thể là kiếm người bạn cho thuê liền hoặc là bạn sẽ uh, người bảo thuê của bạn á cái thời gian để họ sửa chữa của cũng là một cái à, ý rất là tốt ha tại vì ai cũng cần phải sắp xếp lại đồ đạc của mình hết nên bạn phải xin xin phép chủ nhà để bạn có thời gian để bạn uh, sửa chữa và sắp xếp ví dụ như là bạn uh, có bạn xin được cái thời gian là một tháng đi thì à, cái việc mà bạn trong à, một tuần bạn đã cho thuê được rồi thì bạn có thể là cho cái người mà thuê nhà của bạn à, cái thời gian là một tuần để cho họ chuẩn bị thì đâu đó bạn cũng dư ra được cái khoảng thời gian là hai tuần à, đó là cái tiền của bạn ha thì tại vì bạn tiết kiệm được à, hai tuần cái tiền nhà thì đó là cái tiền mà bạn à, có thể mà đem về cho mình một căn thì à, nó ờ, ít nhưng mà bạn thử nghĩ coi nếu mà 10 căn thì cái cái giá trị của nó như thế nào ờ, và thêm vào đó nữa là bạn phải cần lưu ý khi mà bạn họ làm hợp đồng với chủ nhà thì bạn phải ghi rõ các điều khoản ở trong đó là bạn sẽ được tự ý uh, sửa chữa ha những cái khoản mà uh, sửa chữa nhỏ miễn sao nó không đập phá mà sai kết cấu của tòa nhà là được uh, hoặc là uh, bạn phải chắc chắn một điều bạn phải ghi như vậy ha bạn sẽ tại vì khi mà bạn uh, cho thuê thì đâu đó người thuê họ cũng sẽ mong muốn sửa chữa một cái gì đó thì bạn cũng có để mà bạn cho người khác uh, sửa lại ha thì uh, và bạn cam kết là nếu mà uh, hư hao gì đó thì bạn sẽ à, đền cho chủ nhà ha thì đó là cái điều mà bạn phải lưu ý và mình phải ghi rõ ở trong hợp đồng ha để khi mà bạn làm thì không có việc mà là à, tranh chấp xảy ra và nếu mà ừ, nếu mà để cái việc mà là bạn không chú ý cái điều đó để cái việc đó xảy ra thì khi mà tranh chấp xảy ra thì nó rất là phiền phức ha à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà bạn đi à, đầu tư à, bạn à, kinh doanh cái cái à, phân khúc mà thuê và cho thuê à,